Bài tập số 1 của cô có nội dung như sau. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 2 phần 5 là phân số chỉ số phần đá tô màu của hình nào. Cô có các hình như sau. Hình 1, hình 2, hình 3 và hình 4. Cô đọc lại nội dung bài tập số 1, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 2 phần 5 là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào. Như vậy 2 phần 5 là chỉ phần đã tô màu của những hình nào trong bốn hình này. Các con quan sát và thấy ở hình 1 có 5 ô, tô màu 1 ô. Ở hình ai đó là hình ngôi sao có 5 cánh, tô màu 3 cánh. Ở hình 3 có 10 hình vuông và đã tô màu 4 hình vuông. Ở hình 4, chúng mình có tất cả là 6 hình tròn và đã tô màu hai hình tròn. Vậy các con quan sát xem trong bài này 2 phần 5 là phân số chỉ số phần đã tô màu của hình nào. Vậy các con cùng quan sát xem trong 4 hình này. Thì 2 phần 5 chính là phần tô màu của hình nào. Quan sát hình 1, các con thấy tô màu 1 trên tổng số 5 ô Vậy nó ứng với 1 phần 5, không phải là 2 phần 5. Hình số 2, các con thấy tô màu 3 cánh trong tổng số 5 cánh. Như vậy nó là 3 phần 5. Như vậy ngay cũng không phải. Hình 3, đó là có 10 ô. 10 ô vuông này tô màu 4 ô vuông. Như vậy 4 trên tổng số 10 ô vuông. Vậy có ứng với 2 phần 5 không? 4 phần 10 nó chính là ứng với 2 phần 5. Còn ở đây có 6 hình tròn, tô màu hai hình tròn, như vậy là 2 phần 6.